theo bác cho nên chơi thằng nào trước để tế cờ đây à đúng rồi ừ. cờ ừ. mình cũng phải dựng cái cờ cái chiếc thì cho nó tụ nghĩa đường chứ ừ. hả à. hả em xin công đức cái chăn chiên để em vào lấy ra cho bác duyệt nhé ừ. có cái chăn tốt rồi à? ừ. này à. nhưng mà còn chữ ừ. Bây giờ mình phải để ừ. chữ gì hả chú? Ừ, bác cứ để chữ tiểu là tiểu à? đúng à? nhất Ừ, hay Thống bị chú đi viết luôn cho anh đi ừ. Ừ. ừ. Bác sỏ em à Em có biết chữ đách đâu đâu mà viết Thế mày tưởng một mình mày không ừ. biết chữ à Cả tao cũng không biết đây này À, à... Cơ treo cái chai này ở giữa cái chăn mà thay cho chữ tiểu hả <laughs>